Hello xin chào, à, mình là Hùng đến từ hệ thống công ty GLTNG.com à, với hai số line 0977757504 và 0936722224 à, và sau đây thì à, à, Hùng cũng như là hệ thống à, đã đúc kết ra một số những cái câu hỏi mà thường thường là khách hàng người ta hay hỏi về dòng sản phẩm Geritan thì hôm nay mình xin làm một số cái video à, để có thể giải đáp mọi thắc mắc cũng như là mọi nghi vấn của khách hàng à, khi à, mua dòng sản phẩm hàng Titan Gel tăng tích chụp vật này nha à, điều đầu tiên thì à, có một số câu hỏi như thế này à, đó là gel titan này xuất xứ ở đâu à, và có thật sự là tốt không cũng như là hàng có cam kết là hàng chất lượng như quảng cáo không thì hôm nay thì mình xin giải đáp à, video này thì xin giải đáp ba cái vấn đề trên nha thì gel titan này là hàng à, xuất xứ của nga các em nhé hàng Russia của nga anh em có thể chất mà code hoặc là gì đó thì nó sẽ hiện ra nguồn gốc xuất xứ ở trên đó là đối với dòng sản phẩm này nó xuất xứ uh, bên Nga hàng này hàng nếu như uh, về Việt Nam mình thì ờ, uh, sách tay trực tiếp từ nước ngoài về Việt Nam ạ đó thì uh, đối với hàng này thì nó được uh, trên thị trường châu Âu cũng như nước ngoài phân phối cũng như là người ta uh, sử dụng rất là rộng rãi rồi nhưng về Việt Nam mình cách đây không có lâu uh, tầm ba đến bốn năm uh, trở lại đây thôi đấy nên uh, cũng có rất nhiều khách hàng người ta không biết về dòng sản phẩm tiên gel này và cái hàng này có thật sự tốt không thì ờ, như mình nói đối với dòng dòng sản phẩm này thì nó có kết quả nó qua thực tế khách hàng người ta sử dụng nó có hiệu quả thì mới được quảng cáo bán cái hàng này chứ anh em ạ à. chứ không không tự nhiên bán cái quảng cáo bán cái hàng này làm gì đúng không đó và đối với dòng sản phẩm này thì nó có thể giúp mình tăng kích thước cầu nhỏ tối thiểu là từ 2 đến 3 cm kia anh em sử dụng cái dòng sản phẩm này thì uh, theo một điều chỉnh của nó và kia anh em sử dụng hàng chính hãng nha đó thì uh, nói chung là cái hàng à, chất lượng thì đương nhiên uh, về Việt Nam mình nó uh, xuất tay về người ta cho khách hàng người ta sử dụng người ta khảo nghiệm người ta kiểm thực tế rất là nhiều rồi uh, thị trường Việt Nam mình cũng đang phân phối dòng sản phẩm tin gel rất là rộng rãi luôn đó anh em lưu ý và câu hỏi thứ ba đó là hàng này có cam kết là chất lượng không rồi, ờ, cũng như là câu hỏi thứ hai đương nhiên thì hàng đương nhiên phải cam kết chất lượng mới dám bán chứ anh em chứ đâu phải bán khơi khơi nhưng mà tại vì bây giờ hiện tại là cái hàng này phân phối trên thị trường rất là nhiều hàng uh, dạ hàng nhái hàng chắn lan luôn hàng thật cũng có hàng giả dạ cũng có nên đôi khi một số khách hàng người ta mua không đúng hàng thì đâm ra khi sử dụng không có kết quả không có chất lượng thôi còn đôi khi với những anh e nào mà đã mua được đúng hàng sản phẩm thì đương nhiên mình sử dụng nó đạt hiệu quả và nó uh, an toàn về cho cơ thể của con người đấy thì uh, đó là một trong những uh, ba câu hỏi mà trong video này hôm nay mình xin giải đáp thì mình xin hẹn các bạn vào video sau thì mình sẽ đáp, giải đáp thêm một số câu hỏi nha rồi uh, các bạn đợi đón xem nhé